Hello cả nhà Hiện tại thì Phúc đang ở chùa Quan Âm Nơi mà phát quà phát gạo Hôm nay thì chùa để bản tạm ngưng từ thiện Chắc có lẽ là do hôm qua đông người quá Phường lên lập biên bản hay sao á Tụ tập quá cho người luôn Thành ra hôm nay chùa không có phát nữa Cũng còn có một số à, bà con tới rất sớm để chờ đợi Nhưng thấy bản thì từ từ người cũng à, bỏ về hy vọng chùa sẽ sớm sắp xếp để à, phát gạo mì cho bà con trong mùa vịt mùa dịch thì gạo mì và những bó rau là những thứ rất quý đối với bà con lao động nghèo ở à, xóm trọ hiện tại thì chùa cũng đã tháo băng gòn à, gian hàng không đồng và phát lại Phúc sẽ cố gắng cập nhật thông tin để thông báo đến bà con chúc bà con nhiều sức khỏe